trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách release app như thế nào sau khi à, chúng ta đã build hết tất cả mọi thứ à, thay đổi hết tất cả mọi thứ trong một cái source file thì à, để trước khi build thì các bạn vào trong phần build radio này kiểm tra lại trong phần hai phần chính đó là version code và version name thì các bạn đặt cho mình là một một hết ha Ờ, có số 0 sau này nữa để sau này mình update app thì ờ, mình có thể uh, thêm uh, thông số ở đây lớn hơn số 0 để mình nhận biết được là những cái, cái version uh, đã thay đổi rồi để mình build app thì uh, trước khi build app thì các bạn chọn là clean project là ok thì uh, Ok thì bây giờ các bạn vào trong menu Build và các bạn chọn là Generate Signal Bundle thì các bạn nhấp chọn thằng này các bạn nhớ chọn tích vào là APK và chọn Next à, ờ, trong phần này là đây là cái app mình vừa thay đổi và mình build đầu tiên thì ờ, các bạn nên chọn Create New nếu sau này các bạn update thì các bạn chọn Join Existing là chọn cái à, cái file đã có sẵn à, dạ. rồi ờ, dạ, ok bây giờ chọn create new trong phần create new thì à, các bạn cần phải tạo ra cái key store để mà signal app để mà up lên store thì các bạn à, key store path này thì các bạn nên chọn cho mình một đường dẫn ha và các bạn lưu cái file store đó um, trong trong phần này thì mình sẽ đưa vào trong cái file code này ok à, mình đặt là uh, your your music ok à, mình chọn ok thì à, trong phần này bắt buộc thì các bạn chọn cho mình một cái bắt buộc dễ nhớ ha rồi về alias thì trong phần à, outline này thì các bạn copy và copy cái um, cái key store này cái tên key store này um, chung với outline này để cho nó dễ nhớ ha phần vâng, uh, ờ, first and last name này các bạn đây uh, ờ, tên đầy đủ của mình ha ví dụ là ok uh, trong cái uh, organization này thì các bạn đặt cái tên team của mình ha như team maps, yeah. last team ok trong cái phần city này thì mình đặt tên thành phố và nước Việt Nam rồi à, trong cái phần uh, country code là cái gì là cái ờ, code của Việt Nam là 84 ha. rồi sau đó các bạn nhấn ok Đấy. Ừ, rồi sau khi ờ, các bạn nhận ok thì các bạn ờ, nhận là remember password để sau này các bạn muốn update thì các bạn ờ, chỉ có chọn net thôi ha trong phần này thì các bạn chọn net tiếp ok trong khi các bạn chọn net thì à, các bạn nhớ chọn là cho mình trong phần này là chọn release ok các bạn chọn release ha à, rồi sau đó các bạn chọn cho mình là hai tích hai cái này rồi sau đó các bạn chọn finish thì uh, mọi chuyện release uh, bắt đầu ok nếu mà hiện trong cái ô này này thì complex ha. rồi à, thì quá trình release đã um, nó bao ở đây là general signal apk đã thành công thì à, trong cái bảng apk ở đây các bạn tích xuống và chọn locate locate thì à, trong cái bảng à, apk app release này thì um, các bạn đã sẵn sàng để up lên trên uh, Play Store thì uh, trong cái uh, video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách uh, up cái app lên Play Store mới năm 2020 như thế nào